Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nhé. Thì trước khi mà đến với cái video nhận định ngày hôm nay ấy, thì anh em hãy để lại cho tiếng hai cái lượt đăng ký theo dõi hai kênh này nha. Để cho tiếng có thêm nhiều cái động lực để ra thêm nhiều video uh, nhận định cũng như phân tích và đưa lên các mã kèo mà nó chuẩn hơn cho anh em tham khảo nhé. Thì uh, như tiếng đã nói, trong cái mục tiêu tháng 3 của tiếng là đạt mốc là một ca sub cái tên uh, tiếng số kèo. Đó, nhưng mà trong tháng 3 này cũng đã đủ chỉ tiêu mà tiếng đã đưa ra. Đó, bây giờ hiện tại đã có được uh, 1170 hơn 1170 người đăng ký đấy và Tiến cũng đặt cho cái mục tiêu của mình là trong cái tháng tư này sẽ có được là cỡ 2.000 sub trở lên đó 2.000 người đăng ký trở lên thì anh em nhớ ủng hộ Tiến bằng cái lượt một lượt đăng ký theo dõi cái kênh này nhá cũng như là cái kênh Tiến bóng đá luôn đó thì anh em cứ ủng hộ Tiến đi Tiến sẽ uh, à, có những phần quà sắp tới dành cho anh em cũng như là đưa thêm nhiều cái mã kèo và nhận định à, một cách mà nó chính xác và nó chuẩn mực hơn để cho anh em à, tham khảo các mã kèo đó thì ok trong cái video lần này Tiến sẽ nhận định cũng như phân tích cho anh em cái trận đấu giữa Juventus với ờ, Inter Milan Thì cái trận đấu này là thuộc giải uh, Cup 3 Italia nha anh em Đó giải uh, Cúp Quốc gia Ý à, Đây là cái trận bán kết lượt đi Đó vô tới vòng bán kết rồi nha anh em Thì trước khi mà nhận định và phân tích cái trận đấu này Thì anh em hãy đảo qua cùng với Tiến về cái tỷ lệ kèo mà cái đã đưa ra trước nhá đó thì uh, trận đấu này tiến cũng nói là một lần nữa là được diễn ra vào lúc 2 giờ 2 giờ phi nay cũng như là rạng sáng ngày mai nha anh em ok thì hiện tại anh em nhìn vào cái tỷ lệ kèo thì có thể thấy là nhà cái đã đưa ra cái mức chấp của Juventus trước Inter Milan là 0.25 đó vì hiện tại cái phong độ của Juventus đang rất là cao cũng như là cái phong độ của Inter Milan đang có phần đi xuống thêm một việc nữa là Juventus được chơi trên sân nhà trận đấu này cho nên uh, Juventus nằm ở mã kèo trên nằm ở cửa trên trước Inter Milan cũng là cái điều ờ, bình thường nha anh em đó ngoài ra thì còn có mã kèo chấp nửa trái trước uh, Inter này cũng như là có mã kèo đồng nữa anh em kết mã nào thì vào mã đó đó còn về mức tài xỉu của trận đấu này đó chính là hai hòa 2.25 cùng với 2.5 cả trận này còn ở hiệp 1 thì hai đội cũng lần lượt có mức chấp là à, kèo đồng cũng như là mức chấp dành cho Juventus là 0.25 trước Inter Milan đó và 0.75 cùng với một hòa là mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 thì hiện tại à, Tiến nhận định trận đấu này khá là sớm cho anh em tham khảo nha đó thì à, tuy là Tiến nhận định sớm có hạn chế mã kèo mà tiến cho anh em tham khảo nhưng tiến vẫn sàng lọc và đưa ra những cái sự lựa chọn mà tiến ờ, được cho là nó ổn nhất đó nó chuẩn nhất để cho anh em theo nếu như mà anh em ờ, mà mà xem mà thấy không vừa ý mà thấy ờ, không hợp ý với anh em ấy thì anh em có thể xem như là tham khảo thôi còn những mã kèo mà chuẩn hơn anh em mà muốn lấy thì cứ liên hệ với tiến à, để cái vào cái nhóm của tiến tiến sẽ đưa những mà mã kèo mà nó chuẩn hơn chứ cái giờ bóng lăn cho anh em chơi đó thì để liên hệ với tiến thì anh em có thể liên hệ bằng cái cách là tìm qua cái số Zalo đó số Zalo của Tiến để phía dưới góc video trong cái màn hình này 0963 731 346 hoặc là anh em có thể liên hệ Tiến qua ba cái nền tảng khác đó chính là đây Tiến sẽ cho anh em xem anh em chỉ cần bấm vào cái phần mô tả của cái video này là sẽ thấy được ba cái đường link mà Tiến để trên ờ, phần mô tả trong mỗi video ấy đó đầu tiên là Facebook cá nhân này cũng như là Telegram và Fanpage thì anh em có thể liên hệ với tiếng một trong ba nền tảng này nếu như mà anh em không biết cái cách mà liên hệ qua cái đường link này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo của tiếng đó vì hiện tại cái kênh của tiếng ấy à, cũng như là cái telegram cái telegram của tiếng đặc biệt là telegram đang bị giả mạo rất là nhiều nha anh em cho nên tốt nhất anh em cứ muốn tìm qua telegram ấy thì cứ liên hệ trực tiếp qua cái đường link tiếng đỡ dưới phần mô tả nhé để tránh cái việc mà anh em bị uh, uh, mấy thằng khác nó giả mạo và nó lừa lọc anh em đó thì hiện tại uh, anh em còn có thể uh, uh, để lại cho Tiến một cái lượt theo dõi trên cái ờ, fanpage đó cái fanpage Tiến cũng có để đường link dưới phần mô tả này sắp tới Tiến sẽ có nhiều cái event cũng như là sự kiện để cho uh, chi ăn cho anh em đó cũng như có có những cái phần quà rất là hấp dẫn dành cho anh em trên cái fanpage này nên anh, anh, em nhớ để lại một cái lượt uh, theo dõi trên cái fanpage cho Tiến nhé đó, thì uh, quay lại với cái video lần này cũng như những cái mã kèo mà những cái đưa ra hiện tại thì ngoài mã kèo chấp ra mã kèo tài xỉu nữa đó anh em có thể thấy hiện tại trên trang nó cũng có cái mã là uh, đội nào sẽ tiến vào vòng tiếp theo đó đội nào sẽ tiến vào vòng tiếp theo ngoài ra còn có nhiều mã kèo khác tiến cho sẽ cho anh em xem cụ thể hơn này đây đó mã ờ, kèo tỷ số này rồi mã kèo ờ, cả hai đội cùng ghi bàn này hay là chỉ có một đội ghi bàn đó hoặc là không có đội nào ghi bàn nếu như mà anh em tự tin vào trận đấu này sẽ có cái uh, chiến thắng 00 đó sẽ có một cái trận hòa 00 dành cho hai đội thì anh em có thể đầu tư vào cho tiến vào cái mã là không có bàn thắng bỏ một ăn 7.70 đó cái mức ăn rất là cao đó ngoài ra còn có nhiều mã kèo khác cho anh em lựa chọn nữa và hiện tại tiến nhận định trận đấu này khá là sớm cho nên chưa có được cái mã kèo gốc cũng như mã kèo thẻ trên trang nó đưa cho anh em ấy nhà cái vẫn chưa ra những cái mã kèo đó à, nhưng mà chắc chắn với anh em ấy trước giờ bóng lăn thí dụ như trận này diễn ra vào lúc 2 à, giờ sáng ngày 5 tháng 4 thì chắc chắn là vào chiều tối ngày 4 tháng 4 thôi là sẽ có rất là nhiều mã kèo khác cho anh em chơi đó sẽ có thêm cái chục mã kèo chấp cũng như cả chục mã kèo tài xỉu nữa anh em thích mã nào vào mã đó ngoài ra thì chắc chắn sẽ có thêm mã kèo gốc này kèo thẻ cho anh em nữa thì anh em cứ để tới đó mà anh em cầm một cái trang anh em chơi anh em có thể chủ động sôi được những mã kèo đó cũng như là có nhiều cái mã kèo rất là chỉ cho anh em chơi luôn mà đặc biệt là những mã kèo đó chắc chắn là bên ngoài bên hậu bên cò nó sẽ không có cho anh em chơi đâu đúng không anh em thì với những mã kèo hiện tại trước khi mà tiến đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em tham khảo ấy thì anh em hãy cùng tiến phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này trước nha đây à, thể trận đấu này à, Inter Milan sẽ làm khách trên sân của Juventus à, ở trận bán kết lượt đi giải Coppa Italia thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái à, à, phong độ của hai đội luôn nha thì đầu tiên anh em nhìn vào Juventus thì có thể thấy là cái phong độ của thằng này đang khá là cao nha anh em thì sau những gì mà Juventus đã chịu uh, cũng như là đã bị uh, trừ đi một số điểm rất là lớn đó 15 điểm tại Serie này đó rồi bị một số ờ, bê bối về cái câu lạc bộ nữa nhưng mà bà đầm già đã vượt qua được tất cả và đến bây giờ đến bây giờ thì cái phong độ của bà đầm già Juventus có thể nói là à, đang hay bậc nhất tại Serie luôn đó cũng như là cái thằng Napoli Napoli nó cũng có phong độ rất là tốt luôn anh em nhưng mà cũng vừa mới nhận cái trận thua rất là đậm 0-4 trước cái thằng Milan mới hồi tối thôi đó thì chắc chắn hiện tại nói về phong độ thì Juventus tại Serie A nói chung là Juventus đang là có phong độ ờ, đỉnh nhất tại Serie A nha anh em phong độ rất là tốt luôn thì anh em xem qua à, về cái phong độ của cái thằng Juventus có thể thấy là nó chỉ nhận đúng một cái thất bại trước Roma với tỷ số 0-1 mà thôi cùng với đó là trận hòa tại uh, trận lượt đi cúp C2 châu Âu trước Nantes với tỷ số một đều còn lại là 8 trận thắng luôn nha anh em mà 8 trận thắng này trong đó có đến là 6 trận không để bị thủng lưới trước mọi đối thủ luôn đó 2-0 trước Serbia này rồi ba không trước Netes này rồi một không trước uh, uh, một không trước uh, ờ, Fibus này đó rồi hai không trước facebook luôn rồi 1-0 cùng tỷ số với hai trận trước uh, Inter Milan và Verona. Những cái thành tích uh, khá là tốt của Juventus ở những trận trận đấu gần đây nha anh em. Đó. Thì còn về đội khách, về đội khách Inter Milan thì đang có phong độ không được ổn định nha anh em, khá là tệ luôn. Khi mà đội bóng này uh, trải qua cái chuỗi trận thăng hoa với ba trận thắng liên tiếp, một trận hòa thì dạo gần đây uh, Inter đã phải uh, có bốn cái trận thua đó bốn cái trận thua một cái trận hòa và một trận thắng ở 6 trận thi đấu gần nhất một cái phong độ khá là tệ đấy thì ở bốn cái trận gần nhất thôi anh em chỉ xem bốn trận gần nhất thôi thì, thì Inter nó đã không biết được cái mùi chiến thắng rồi đó một trận hòa không không trước uh, Porto tại cúp C1 này đó bên đó còn có ba cái trận thua liên tiếp đó như là trận thua 1-2 trước Spezia rồi 0-1 trước Juventus luôn nè rồi à, cũng là trận thua mới đây nhất 0-1 trước Fiorentina thì hai đội này cũng đã mới vừa gặp nhau tại cái giải à, Serie tại cái trận lựa trận à, lượt về Serie vừa rồi đó vào cái ngày 20 tháng 3 thì Juventus đã xuất sắc đánh bại được Inter Milan với tỷ số là 1-0 ngay trên sân nhà của Inter luôn nha anh em thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái trận đấu này đây thể trận đấu này đã xuất hiện khá là nhiều thẻ phạt này có tổng cộng là 6 cái thẻ 6 thẻ vàng và hai thẻ đỏ trực tiếp đó thì ở trận đấu này xuất hiện khá nhiều thẻ nha anh em thì tiến cũng đã nhớ cũng đã nhớ là cho anh em là cái mức cái mã là tài thẻ ở cái cuộc đấu đầu này thì anh em cũng đã húp được mã uh, kèo là tài thẻ cùng với đó thì tiến cũng đã cho anh em là mã kèo tài gốc 9.5 đấy thì những anh em nào mà đã theo tiến ở trận này chắc anh em cũng đã hiểu là húp full kèo đúng không anh em thì về kèo gốc cũng đã về 10 10 góc đó thì góc ở trận này chính là tài góc 9.5 thì tiến đã cho anh em là tài góc 9.5 cùng với tài thẻ 4.5 thì anh em cũng đã hấp full được hai cái mã ở cái trận đấu này thì uh, ngoài ra tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái uh, uh, lối chơi của hai đội cũng như về cái mức kiểm soát bóng ở cái trận gặp nhau vừa rồi đây thì uh, đội chủ nhà Inter đã kiểm soát đến 69% so với 31% của đội khách Juventus và Inter tung ra được đến 18 pha dứt điểm này trong đó có 3 cú sút trúng đính còn uh, Juventus thì chỉ có 7 pha dứt điểm thôi cũng uh, trong nhưng mà trong 7 pha đó lại có được uh, 3 cú sút uh, gây nguy hiểm cho cầu môn đối phương và đã mang về được một bàn thắng cho Juventus đó thì cũng vì cũng vì là có một cái bàn thắng sớm vào cái phút thứ 23 của pha lập công của Gabiot cho giúp cho Juventus vươn lên dẫn trước nên từ cái phút mà mà mà 30 trở đi ấy đó từ cuối hiệp 1 trở đi cho đến nguyên cái hiệp 2 luôn thì Juventus chơi ở cái thế trận là nhường cho uh, cái thằng Inter và chỉ chơi phòng thủ thôi cho nên mới có được cái uh, tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội dành cho Inter Milan đấy thì quay lại đây là cái trận à, mới đây gặp nhau đối đầu của hai đội tại Syria nha anh em thì quay lại với cuộc đối đầu này Tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử sân nhà cũng như sân khách của hai đội đây trên sân nhà ở trận đấu này thì ờ, Juventus sẽ tiếp đón Inter trên sân nhà nhé nên Tiến sẽ cho anh em xem trước về cái phong độ sân nhà của cái thằng Juventus thì nó đã trải qua 5 trận đấu gần nhất trên sân nhà Juventus đã có được 4 chiến thắng và một trận hòa đó đặc biệt là 4 trận thắng liên tiếp luôn nha anh em đó có hai trận thắng cùng tỷ số 4-2 trước Torino với uh, Sampdoria và có hai trận thắng cùng tỷ số 1-0 trước uh, Feyenoord cùng với Verona một cái thành tích khá là tốt uh, của Juventus luôn còn về đội khách uh, Inter Milan thì ở 4 trận làm khách gần nhất Inter Milan không biết được cái mùi chiến thắng luôn với hai hòa và hai thất bại ở 4 trận làm khách gần nhất đấy trận hòa một kho trận hòa 0-0 trước Sampdoria này rồi hòa 0-0 trước uh, uh, Porto này cùng với đó là hai cái trận thua 1-0 trước Bologna và 1-2 trước Sevilla thì những cái chuyến làm khách của cái thằng Inter Milan gần đây gần như là là ờ, đầy giọng bão luôn nha anh em và không biết được cái mùa chiến thắng những cái chuyến làm khách khá là tệ dành cho Inter Milan đó nghiêng ngược lại thì Juventus thì thi đấu trên sân nhà thì có được cái sự cổ động của những cái uh, cổ động viên cũng như là cái uh, uh, về cái sân nhà của mình thì Juventus luôn thể hiện rất tốt đó luôn thể hiện được cái phong độ cũng như là cái uh, à, lối chơi rất là thuyết phục để cho người hâm mộ có thể an tâm hơn khi mà Juventus được thi đấu trên sân nhà đúng không anh em thì anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội cùng với tiếng nha đây ở ba trận gặp nhau gần nhất thì thằng Juventus có được hai chiến thắng cùng với một trận thua trước Inter Milan đó thì cái trận thua của Juventus trên sân nhà chứ Inter đã xảy ra vào cái à, à tháng 5 ở tháng 5 năm vừa rồi năm 2022 đó thì mới đây nhất vào cuối năm cuối năm 2022 vào tháng 11 thì à, Juventus đã có được một cái trận thắng trên sân nhà để phục thù Inter với số là 2-0 đó và đây là trận thắng 2-0 ở trận lượt đi cúp ờ, ở trận lượt đi ờ, giải ờ, Serie A vừa rồi nha anh em đấy <clears throat> và quay lại à, quay lại với Serie A mùa này thì Juventus đã có một cái chiến thắng 1-0 trước Inter Milan như tiếng vừa mới nói đấy. trận nào hai đội mỗi đội đều nhận một thẻ đỏ và Juventus có bàn thắng sớm cũng như là đã nhường thế trận từ cái lúc mà dẫn trước cho Inter đấy và Juventus đã xuất sắc với cái hàng thủ chơi rất là hay và bảo toàn được cái tỷ số 1-0 ngay trên sân nhà của Inter và đêm nay hai đội sẽ lại tái đấu với nhau tại cái giải mà uh, ờ, Cup Italia tại cái trận bán kết lượt đi thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái uh, thông số khác về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đó như là ở 6 trên 7 trận đối đầu với nhau gần nhất thì cả hai đội đều về với cái mức là xỉu góc nha anh em cũng như là xỉu bàn thắng luôn đó 6 trên 7 trận gần nhất thì hai đội chỉ có uh, dưới 10.5 góc đó còn 5 trên 6 trận đối đầu gần nhất thì hai đội cũng về với mức là từ hai bàn thắng đổ lại thôi cho nên với hai cái uh, uh, thông số này thì tiến sẽ có được hai cái mắc kèo đầu tiên để cho anh em đây <coughs> đầu tiên anh em có thể vào cho tiến là xỉu 2.5 ft tiến sẽ cho anh em xem lại cái tỷ lệ kèo ở trận đấu này hiện tại thì chỉ 2.25 thôi nha anh em vì cái tỷ lệ uh, uh, về xỉu của trận đấu này rất là cao cho nên nhà cái chỉ đưa ra cái mức niêm yết là 2.25 thôi đó thì anh em cũng có thể đầu tư cho tiến vào cái mức là xỉu 2.25 ft đó cùng với đó thì anh em có thể đầu tư thêm cho tiến vào cái mà mã là xỉu gốc xỉu gốc 9.5 ft thì hiện tại tuy là chưa có mã kèo tài xỉu gốc nhưng chắc chắn với anh em như Tiến đã nói vào chiều ngày 4 tháng 4 trước khi trận đấu này diễn ra tầm 6 7 tiếng ấy thì nó sẽ có cái uh, tỷ lệ kèo gốc thẻ cho anh em chơi thì chắc chắn cái mức mà kèo gốc nó cũng chỉ niêm yết ở cái mức là 9.5 mà thôi cho nên tiếng vẫn lên trước cho anh em anh em có thể uh, vào cái trang và đợi uh, đến cái thời điểm mà tiếng nói rồi đợi có kèo gốc anh em vào ok cho anh em đó thì đây là hai cái mã kèo đầu tiên mà tiếng cho anh em cũng như là dựa trên cái thông số với cái tỷ lệ là 80 phần trăm 90 phần trăm sẽ thắng cái kèo này đó nên tiếng mới đưa ra cho anh em thôi đúng không anh em thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tham khảo anh em nhớ nhá còn tiếp theo đây tiếp theo đây thì tiến sẽ cho anh em thêm một cái mã nữa cũng như là Juventus đang có phong độ cao trên sân nhà và Inter Milan lại có phong độ rất là tệ trên sân khách và hai trận gần nhất thì Juventus toàn thắng trước Inter đó xét về mọi mặt thì Juventus đều uh, hơn Inter về phong độ đẳng cấp lẫn như là uh, mọi mặt ở thời điểm hiện tại luôn cho nên Tiến sẽ cho anh em vào cái mã kèo là Juventus đây anh em uh, Juventus chấp 0.25 FT nha anh em đây đó thì đây chính là ba cái mã kèo ba cái mã kèo mà tiến đưa ra để cho anh em có thể đầu tư cũng như là tham khảo về cái trận đấu này nếu như mà anh em thấy cái nhận định và cái uh, uh, những cái gì mà tiến chia sẻ về trận đấu này đó những mã kèo mà tiến đưa ra thấy hợp ý hay trùng máu với anh em thì anh em có thể vào còn không thì anh em xem như là tham khảo thôi đó hoặc là anh em có thể đánh ngược lại luôn như tiến đã nói thì những cái trận đấu này tiến nhận định và lên kèo cho anh em khá là sớm nên chưa có những cái đội hình ra sân chính thức cũng như là chưa biết được cái sơ đồ chơi của hai đội nó như thế nào đó cho nên không có gì là chắc chắn ở các mã kèo này hết nha anh em chỉ dựa như lên những cái thông số đó phân tích kỹ càng rồi đưa cho anh em tham khảo thôi nếu như thật sự mà anh em muốn lấy những cái mã kèo mà nó chuẩn hơn ấy nó chuẩn hơn cái xác suất nó tỷ lệ năng cao hơn thì anh em tốt nhất cứ vào cái nhóm của Tiến trước giờ bóng lăn tầm ờ, một hai tiếng đồng hồ khi mà nắm được những cái thông tin chuẩn ấy. Đó biết được cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào cũng như là biết được ai chấn thương rồi tung ra đội hình mạnh hay không hay là ai chơi với là cái sơ đồ uh, công hay là thủ. Đó lúc đó Tiến mới gút kết ra được những cái mã kèo mà nó chuẩn hơn rất là nhiều cho anh em chơi đó để anh em có thể gỡ gạt đặc biệt là những anh em mà đang xa bờ này đó muốn vào bờ cũng như là muốn ờ, ờ, đầu tư bóng đá mà ờ, một cách mà nó hiệu quả nhất ấy đó muốn kiếm cơm gạo hàng ngày muốn vào bờ lại thì tốt nhất cứ vào cái nhóm của tiến đi để lấy kèo nó chuẩn hơn thì cái điều kiện để vào nhóm của tiến tiến cũng xin nói lại một lần nữa để vào nhóm của tiến thì hoàn toàn miễn phí tiến sẽ không thu một đồng lọc lá phí nào từ anh em hết nên anh em nhớ nhé hoàn toàn miễn phí luôn nhưng bắt buộc anh em phải có được hai cái điều kiện thì mới có thể vào cái nhóm của tiến thứ nhất là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng nhớ anh em một cái số tài khoản ngân hàng có xài có đăng ký cái internet banking gọi là chuyển khoản online đấy để có thể uh, đăng ký một cái trang để có thể đăng ký một cái trang chơi như là tiếng hiện tại này thì anh em bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online thì tiếng mới có thể uh, uh, hướng dẫn và giúp cho anh em đăng ký một cái trang chơi như tiếng đó chủ động cầm cái trang để chơi thích mã nào vào mã đó không có cần phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò trước ba bốn tiếng làm gì hết vừa bị mất like lại còn à, phiền phức về nhiều mặt khác nữa đúng không anh em và thứ hai thứ hai là anh em muốn gỡ gạt phải có vốn đúng không muốn chơi với tiếng muốn đầu tư với tiếng là phải có vốn cho nên bắt buộc anh em phải có một cái số vốn ít nhất là từ 1 đến hai củ trở lên còn cầm vài trăm thì đừng có liên hệ tiếng làm gì hết mất thời gian nhau thôi vì anh em cầm vài trăm vào thì làm sao mà chơi được những cái mã kèo này cũng như là, là làm sao mà tiếng có thể chia cho anh em chơi kèo chấp rồi dằn lại mã kèo tỷ số hay là kèo gung này nọ được đúng không ít nhất cũng một hai củ trở lên thì tiếng mới có thể chia các mã kèo cho anh em uh, uh, kiếm lãi kiếm cơm gạo đó thì anh em đạt đủ hai điều kiện mà tiếng nói có một số vốn từ một đến hai củ trở lên thứ hai có một cái tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online đó thì cứ đủ hai điều kiện đó cứ liên hệ cho tiến đi tiến sẽ đưa anh em vào nhóm một cách miễn phí và hướng dẫn cũng như uh, chia sẻ cho anh em cái trang chơi uy tín một cách mà nhiệt tình nhất luôn đấy thì để liên hệ với tiến tiến xin nói là một lần nữa nhé là qua số zalo 0963 731 346 à, hoặc là hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cái thông tin mô tả dưới cái video này đó chính là telegram facebook cá nhân của fanpage này anh em chỉ cần bấm vào cái phần mô tả trong cái video mà tiến đang anh em đang xem thôi đó mỗi video tiến đều đưa những đường link này dưới phần mô tả anh em ờ, ấn vào đó anh em tìm đến những cái ờ, đường link trên cái phần mô tả này thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến còn nếu không biết liên hệ qua đến cái đường link này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo là tốt nhất nhá à, và những anh em nào mà tìm đến tiếng ấy, thì tốt nhất hãy gọi trực tiếp để nghe cái giọng của tiếng rồi mình nói chuyện với nhau luôn vì hiện tại cái telegram đặc biệt là cái telegram của tiếng đang bị giả mạo khá là nhiều đó cho nên rất là dễ bị uh, uh, những cái tài khoản giả đó rồi nó lừa đảo nó nó lừa lọc nó lừa tiền anh em thì cái đó anh em chịu tự chịu trách nhiệm nhé đó cho nên tốt nhất anh em hãy tìm hiểu kỹ những cái đường link này cũng như là bấm kỹ ra cái số zalo của tiến để liên hệ để tránh cái việc mà bị lừa đảo nha anh em ok thì tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây nếu như mà anh em à, thấy nhận định của tiến hay đó hợp ý bên em thì hãy để lại cho tiến một like cũng như là bình luận lại à, bình luận về cái tỷ số của trận đấu này tiến sẽ lựa chọn cho những anh em nào mà dự đoán à, chính xác nhất cũng như là sớm nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé anh em đó thì anh em cũng để lại cho tiến hai cái lượt đăng ký theo dõi kênh tiến số kèo cùng với cái kênh tiến bóng đá luôn nhé và tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng các mùa kèo mà anh em đã đầu tư và chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe nhé